Em ơi anh mời em về thăm quê hương anh Hà Tĩnh Sông Lam và Hồng Lĩnh Liều bước chân người đi Em ơi anh mời em về Bên dòng lá xanh mát Thiên cầm nghe biển gọi Nhưng chuyến tàu khơi xa Mà tình số nghĩa nặng Mệnh mang những câu hò cô đạm giang đình giang tay đón bàn hùng linh bạt ngạt mây bay về bên anh em về cùng anh anh thương anh nhớ quê nhà về cùng anh hát sông cười cô dâu em thương em bước qua cầu áo the màu anh bước theo sau qua sông xuống xính cơi tàu bà con hai họ đón mừng cô dâu Em ơi anh mời em về thăm quê hương anh Hà Thinh Sông Lam và Hồng Lĩnh Níu bước chân người đi Em ơi anh mời em về Bên dòng lá xanh mát Thiên cầm nghe biển gọi Nhưng chuyện tao khơi xa Mà tình số nghĩa nặng Mệnh mang những câu lên trên bến tam xoa anh đưa em về nghỉ xuân mà nghe ca trù cổ đạm giang đình sáng tay đón bàn hồng hình bạt ngạt mây bay về bên anh em về cùng anh anh thương anh nhớ quê nhà về cùng anh hát sông đó về cười cô dâu em thương em bước qua cầu áo the màu anh bước theo sau qua sông xuống xinh cơi tàu bà con hai họ đón mừng cô dâu qua sông xuống xinh cơi tàu bà con hai họ đón mừng cô dâu quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về